韩诗，字。 bài số 44 Pháp chân là gì? Giang lúc 12 giờ 40 phút ngày 14 tháng 2 năm 2022 Con ơi Pháp chân chính là Pháp môn bề trên cho xuống đó là kiến thức các bậc chân tu đã thời đắc đạo cùng với y nguyện đếm những lời dạy từ trên thiên thượng về dãy chung xanh đó chính tâm lòng hy sinh cao cả từ bi bác ái của các chư vị thanh thần trên cao khó đã từ bỏ cuộc trong thiên đàng nguyện về dẫn dắt cứu rỗi nhân loại ra khỏi u minh của lòng tham ái của lòng đồ kỷ của lòng sân hận tất cả thứ này đã thời hủy hoại cuộc sống con người vãng thế kỷ này giờ đây tất cả phải được kết thúc bằng cuộc chiến tranh nhưng lỗi toàn cầu cuộc chiến tranh này ắt sẽ hủy diệt con người chúng sanh ta thời cho hay thời gian hai hai kéo sang hai ba nhân loại đôi mắt với nhiều biến cố khó lòng thỏa được biến cố thiên tai những cơn sóng thần sẽ dần cướp đi một số châu lục ra khỏi địa cầu tiếp đến nhân hòa chiến tranh xung nổ máu chảy đầu rơi diễn ra thảm khốc nhân loại chung sanh đang giai đoạn cuối rất rất nhiều người chết chết chết chết bất đắc kỳ tử không hiểu vì sao không biết tại sao bởi nhiều bệnh lạ không thể riêng tả cho biết trước để mà con chấn đừng tham đừng tham bất cứ thứ gì của đời của người bởi cuộc đời này tất cả mọi thứ không thuộc về con cái thuốc về con là pháp chánh đạo chánh đạo là con phải tu đúng đường cho bản thân mình để có đạo đức đúng theo ý nghĩa rèn thói quen tốt rèn tinh trung thực biết sống tự lực không dựa vào ai chứ không phải làm cho lớp sơn son tô điểm danh lợi tình thương tình thương là mẫu là chốt để con tu học không có tình thương đối với bản thân đối với con người vạn vật xung quanh thì đó không phải chánh đạo đâu con ta thương các con trong thời mãn pháp nếu còn nghi ngờ ở nơi thân thơ thì con đường tu gặp nhiều chập chở thân thơ thiên đình linh thiêng linh nghiệm hãy biết hân niệm theo dõi vào kênh từ đầu đến cuối ơn trên sẽ đổ cho con hết khổ cứu vớt con về tạ mong lâm thầy